Xin chào các anh chị nhà đầu tư. Tổng kết của tuần 27 thà tuần tuần thứ 27 năm 2022 như sau. Thì đây là tuần tăng điểm đầu tiên trong 4 tuần mà thanh khoản giảm. Thì VN Index đóng cửa ở ờ, tuần thứ 27 năm 2022 với hai phiên giảm, 3 phiên tăng và có ta có thêm 13,42 điểm và hành vi của nhà có các cái nhóm nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng các nhà đầu tư tổ chức khác gồm nhà tư cá nhân trong nước tự doanh và nước ngoài mua ròng Xu hướng dòng tiền ấy, thì trọng phân bố tập trung thay đổi mạnh trong tuần, tăng vào nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thực phẩm và đồ uống, giảm ở nhóm dầu khí, điện, nước, xăng dầu khí đốt, à, hóa chất và tài nguyên. Nhóm ngành đáng chú ý trong tuần gồm à, gồm à, chứng khoán có sức mạnh dòng tiền tập à, trung vào nhóm VN30 và giảm ở nhóm cổ phiếu hóa vừa như VN Mid và VN Small. Nước ngoài mua ròng 181 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh họ mua ròng 252 tỷ đồng. Top cổ phiếu họ mua ròng tuần này là CTG, VND, Masan, GEC và STB. Như vậy thì họ mua ròng ở ờ, ờ, nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng và chuyển chuyên qua mua ròng nhóm chứng khoán và nhóm bất động sản. Ngược lại thì họ bán ròng ờ, tập trung vào Đức Giang, Novaland, Hòa Phát, à, Vinamilk, Vich Đáng chú ý họ bán ròng bà DGC 3 tuần liên tiếp tạo vị thế bán ròng trong tháng 6 là 2,9 triệu cổ phiếu trong khi bán ròng của liên tiếp 4 tháng trước đó tổng cộng là 12 triệu cổ phiếu nhà đầu tư cá nhân chuyện mua ròng là 754 tỷ đồng trên HOSE và bán ròng 444 tỷ đồng họ mua ròng là Vich, Hòa Phát, Đức Giang và Vietcombank và Novaland nhà đầu tư bán ờ, nhà đầu tư cá nhân ấy, bán ròng nhiều nhất là là CTG, VND, GEX, Masan và Vĩnh Hoàn, VHC. Tổ chức trong nước tiếp tục bán ròng 1047 tỷ đồng. Tự doanh thì mua ròng 176 ờ, tỷ đồng. Xu hướng dòng tiền tỷ trọng phân bố tập trung dòng tiền vào nhóm ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thực phẩm và đồ uống, giảm nhóm dầu khí, điện, nước, xăng dầu khí đốt, hóa chất tài nguyên. À, nhóm ngành đáng chú ý trong tuần là nhóm chứng khoán này, nhóm cổ phiếu chứng khoán ghi nhận tỷ trọng giao dịch ở mức 10, ở mức 12,54% tăng 2,23% so với tuần trước. À, và nhóm chứng khoán tập trung á, vào các cổ phiếu như là DSC, FRT, BSI, HCM, VND, CTS và Tuy nhiên thì à, nhóm này cũng đã giảm rất khá nhiều như SSA giảm 58% từ định, SHS giảm 56% từ định, HCM giảm 53% từ định, VCI giảm 51%, riêng VND giảm 43%. À, Điểm ghi nhận là nhóm nước ngoài mua ròng à, mua ròng mạnh liên tục liên tiếp mạ VND 5 phiên liên tiếp đưa tổng khối lượng mua ròng trong tuần lên đến 49 triệu cộ Nước ngoài mua ròng là VN 4 trên 5 tuần liên tiếp sức mạnh dòng tiền tập trung vào nhóm cổ phiếu hóa lớn VN30. Trong tuần thì à, à các cái điểm à, đáng chú ý trong à, trong nhóm cổ cổ phiếu vốn hóa giao dịch sôi động đầu tuần đầu tuần này là ngay trước à, quỹ chốt nát nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giao dịch tích cực là STB, Hòa Phát, SSI, MWG, Pro, VN, VN Vinamilk, VNM VPBank, Vinhome và MBB, FPT. À, trong VN30 ấy, thì PNG là cổ phiếu duy nhất và dư được đà tăng trong cả một tuần, một tháng và một năm. Tuy nhiên, theo ước tính mới nhất của à, SSI thì PNG khả năng sẽ ra khỏi rô VN30 trong đợt review tháng 7 này cho vốn hóa cổ phiếu không đủ duy trì trong top 40 cổ phiếu. Đấy và nhìn trên biểu đồ này thì các bạn cũng thấy là cổ phiếu đã là giảm 1 2 3 4 tuần liên tiếp và tuần là tuần tăng đúng không ạ thì đối với vào thì, uh, tuần sau mình kỳ vọng là cổ phiếu nó sẽ ờ, bứt uh, nó đi lên đi lên quay ra đi lên kỳ vọng đi lên quanh quanh vùng này Đó. và nó sẽ uh, có một cái, cái mốc khá cử ngành ngay ngay vùng này đây cái cái đoạn hơi gáp này hy vọng nó sẽ lắp gáp được ở giai đoạn tới đây tuần vừa rồi là cái phiên tuần thứ ba liên tiếp mà viên VNI VNI đã test à, lại đáy quanh quanh 1161 1160 và đi lên thì à, tuần thứ sáu vừa rồi ấy, thì VND rất là may mắn khi mà đã hồi phục được à, kéo lên vào cuối phiên vào từ lúc 2 giờ trở đi còn từ đầu phiên đến đến lúc 2 giờ thì liên tục đạp được xuống đạp cái chỉ số xuống rất là mạnh đấy à, <coughs> dòng tiền tập trung đợt vừa rồi á, là tập trung vào nhóm cổ phiếu bất động sản à, bất động sản thì à, đặc biệt là bất động sản ngân hàng và chứng khoán thì à, các bạn có thấy trên thể thấy là dòng bất động sản á, đối với hiện tại là cái dòng tiền nó chưa có vào tuy nhiên là ừ, hiện tại các cổ phiếu dòng cổ phiếu bất động sản á nó chiết khấu rất là sâu rồi đúng không ạ có những cổ phiếu, cổ phiếu chiết khấu 75 phần trăm mình lấy ví dụ như DIG chẳng hạn DIG ít nhất cũng chiết khấu là đỉnh cao của nó là 120.000 một cổ hiện tại đâu đó chỉ khoảng là 36 ngàn thì chiết khấu đến 75% luôn và gần gần như là quay về cái vùng nền vùng nền trước khi nó tăng đấy hay là cổ phiếu L14 L14 cũng vậy L14 hiện tại nó chiết khấu về còn đâu đó khoảng 90 ngàn giá hôm qua thứ sáu là 90 ngàn 93 ngàn sau đó là hồi lên 102 ngàn là gần ngay gần ngay vùng nền này vùng nền này này mọi người có thể thấy rất rõ không ạ đây Rồi, hay là CEO vậy, CEO giảm rất là nhiều. CEO giảm từ ờ, vùng 100 ngàn, 92 ngàn đấy có những lúc mà tăng lên 100 ngàn sau đó giảm xuống còn 20 hiện tại là 28 ngàn Tuy nhiên so với vùng nền của nó cũng vẫn cũng vẫn còn tăng gấp 2 phít à, 280 phần trăm đó hay là các cổ phiếu như là Long Hậu chẳng hạn L đây Long Hậu cũng vậy Long Hậu giết khấu khá, khá là nhiều luôn rồi hay là CI, uh, à, CII tất cả các cổ phiếu đều trở ờ, lại vùng nền của nó đây CIA cũng vậy đi trở về vùng nền của nó hay là DXG cũng vậy DXG đã quay lại vùng nền của nó này nó chiết khấu nó khá là sâu này hay là NBB đây NBB còn rơi ờ, rơi thảm hơn mà đúng là về vùng nền vùng nền tích lũy của nó đấy là chính là ờ, đây chính là cái lý do lý do tại sao mà các cái quỹ với tầm nhìn dài hạn thì người ta vẫn đang là thu gom các cổ phiếu dòng bất động sản nhưng mà về trong ngắn hạn ở ờ, trong đến hết năm nay thì dòng bất động sản vẫn chưa phải là cái dòng ưu tiên của dòng tiền bởi vì có rất là nhiều các cái chính sách mà nó siết thắt chặt à, đối với các dòng tiền đầu tiên là thắt chặt cho vay từ ngân hàng này thứ hai là siết chặt về khoản trái phiếu này thứ ba là siết chặt à, các cái khoa khoản từ khách hàng á. tức là bây giờ nếu khách hàng nào muốn mua đất nền á, thì phải bỏ 100% tiền ra không cho vay à, gần như là khó để các bạn cho vay mua bất động sản từ khi mà có tiền mặt trong người đấy cho nên là cái thanh khoản của ờ, dòng bất động sản sắp tới rất là khó khăn và các cái các chính sách của nhà nhà nước đó đều tiết dòng tiền sang các doanh nghiệp sản xuất chính vì vậy mà tới đây thì ờ, một số các doanh nghiệp mà bất động sản mà có cái dư lượng cái dòng tiền nó lớn thì họ có thể tận dụng cái dòng tiền cái dòng tiền đó để phát triển ờ, các cái sản phẩm còn các doanh nghiệp mà không có cái dòng tiền sẵn trong người á mà phụ thuộc rất là nhiều vào cái trái phiếu thì ra tới đây thì rất là khó khăn trong việc mà phát triển các, cái sản phẩm mới đó chính là hiện tại đúng là người ta gọi là thiên thời nó không chiếu vào à, à thiên thời hay nó cách hay nó cách khác chính là các chính sách vĩ mô nó không có chiếu vào trong dòng bất động sản rồi à, là một dòng thứ hai là mình nói đến mình muốn nói đến đây chính là cái dòng dòng chứng khoán dòng chứng khoán thì đợt uh, hôm thứ tuần vừa rồi là một cái tuần tăng dòng tiền vào rất là tích cực đối với ờ, với dòng uh, chứng khoán đó VCI này VCI là một cổ phiếu tăng khá là tốt VCI hồi phục khá là tốt đối với dòng chứng khoán hiện tại thì đối với dòng chứng khoán thì VCI nó đang ở ừ, gọi là nó là phùng tá tích lũy là trở lại hay là BSI BSI thì à, nó hồi phục à, phiên tuần rồi nó hồi phục khá tốt này đấy tuy nhiên những cổ phiếu này hiện tại dòng chứng khoán thì nó thuộc vùng à, cổ phiếu vùng dưới này và chúng ta phải chờ nó tái tích lũy trở lại thôi khi mà có dòng tiền từ đối với dòng chứng khoán và dòng ngân hàng này khi một khi nó tăng trở lại từ khi mà nó có được cái sự đồng thuận từ các cái đội đội lớn dòng tiền tạo lập đó thì nó mới có thể đi lên được nếu mà dòng tiền độc lập hoặc là cái dòng tiền dòng tiền từ các cái yếu tố về từ chính sách ấy, mà nó không vào thì rất là khó để dòng tiền uh, các cái nhóm ngành này nó đi lên đúng không ạ thì các chị thấy là đây mình lấy ờ, như HPG chẳng hạn HPG từ những cái năm trước đó, là nó giảm rất là sâu tuy nhiên thì ờ, sau khi mà nó được hưởng lợi từ các từ các cái yếu tố từ Trung Quốc đó, các bạn thấy không giai đoạn này, này đây do này Hòa Phát tăng rất là đã thoát rất mạnh mẽ này từ đến năm 2018 nhưng mà nó giảm à, nó giảm một mạch đến ờ, giảm từ mấy 16 000 mà giảm 50 phần trăm đến tại cái vùng này đến tại cái vùng là uh, 7 ngàn này Đấy. nhưng mà đến từ à, bắt đầu từ tháng 4 tháng 4 2020 thì các có một số các cái điều điều tiết từ các cái chính phủ Trung Quốc ấy, ví dụ như là người ta sẽ di chuyển các cái nhà máy sản xuất thép từ trong nội đô ra à, xa vùng ngoại ô kiểu như vậy thì nó ra giáp ô nhiễm trong thành phố ấy. chính vì vậy mà hoặc là ngừng ngừng sử dụng à, à ngừng sử dụng các cái à, nhà máy thép ô nhiễm đấy thì nó dẫn tới một hiện một cái là à, là là là thiếu một cái nguồn cung ờ, bất động sản tức thời bây giờ đây các bạn thấy là à, giá thép nó tăng ờ, đột biến luôn nó tăng liên một mạch từ à, năm 2020 20 và đến năm 2021 Đấy, nó tăng một mạch từ tháng 4 2020 đến tháng 5 tháng tháng 6 2021 đã tăng trong vòng một năm trời luôn liên tục tăng đúng không ạ thì các bạn có đó các bạn có thấy là các yếu tố từ chính sách vĩ mô nó có tác động lớn đến như thế nào và cái cây này là chính là cái cây vào của ờ, dòng uh, của cái dòng ờ, thép cây này này cây này báo hiệu mà là dòng thép bắt đầu bứt thoát lên chạy này đúng không ạ đó thì ờ, cũng vậy cũng tương tự như vậy thì dòng chứng khoán và dòng ngân hàng thì đó cũng cần và nó phải cũng cần phải có sự đồng thuận từ các cái dòng tiền lớn hoặc là các các cái chính sách lớn thì nó mới bứt thoát lên được nó bứt thoát lên được đúng không ạ đây nhưng mà tới đây ờ, tới đây mình nghĩ là theo mình nghĩ thì cá cá nhân mình nghĩ ấy, thì ờ, các cái chính sách từ nhà nước ít mình ít nhất mình nghĩ ít nhất là đến cuối năm nay cuối năm nay thì dòng chứng khoán và dòng ngân hàng sẽ là hai dòng mà tao có thể tái được hướng lời tái được hướng lời uh, ờ, trong những chu kỳ sắp tới đầu tiên đó uh, ờ, đầu tiên là vì uh, nó có đợt gần đây các bạn có thấy là các một số các cái thông tin như là um, nhà nước đưa hệ thống uh, đưa cái hệ thống mà KRF vào liên uh, liên tục thúc đẩy đưa hệ thống KRF KRX chứ và hoạt động này. nó cuối năm nay này đây cái này là báo thanh niên đưa các bạn nha đây là báo thanh niên đưa đưa vào ngày mùng 9 tháng 2 không có cái này mình trong thêm đi là không đúng rồi thì các thông tin này liên tục được đưa ra này nhưng mà này mình lại thì mình có đệ ờ, ờ, mình có gửi vào cái link ở trong nhóm ờ, nhóm cộng đồng của mình đây thì các bạn có thể thấy đây này đây <laughs> tại vì các thông tin này là thông tin khá là quan trọng thì hiện sau khi mà anh trả đã rời khỏi cái lãnh đạo ủy ban chứng khoán ở hồ sản hồ dây ấy, thì bộ trưởng tài chính là lập tổ chỉ đạo hệ thống đưa đưa KDX nhanh chóng đưa vào vận hành này vào ngày 30 tháng 6 2022 tức hôm nay ngày 7 tháng 2 tức là một cách đây mới có một ngày hai ngày thôi kiểu như vậy thì bạn thấy không ạ đây thì ờ, hiện tại các nhà nước đang ờ, đưa ra các biện pháp rất là khẩn cấp rất quyết liệt trong việc mà đưa ra đưa hệ thống KRX này hoạt động còn thực tế mà đưa vào hay không thì mình lúc nào mà đưa vào mình cũng không biết bởi vì cái nhà nước mình trước giờ trước giờ có cái truyền thống không hô không hiểu rất là nhiều đúng không ạ cái hệ thống KRX này là hô hô 10 năm nay rồi hô 10 năm nay này mà năm nào cũng con gieo lên hy vọng năm nào cũng các có các cái bài báo và đưa tin ờ, hệ thống KRX là hoạt động hay ờ, nhưng mà đưa thông tin đưa một thời gian cho im luôn thì ờ, đối với hiện tại thì khi mà có thay đổi dàn dàn lãnh đạo mới ở trong trong ờ, giám sát ừ, thị trường chứng khoán thì có thay đổi mới hay không thì mình không biết không chắc được mình không chắc được là hệ thống ờ, cái ban lãnh đạo lãnh đạo mới thì có quyết quyết quyết định làm hay không kiểu như vậy đó và một cái yếu tố thứ hai á, là giảm giảm cái thời gian giao dịch uh, từ uh, T T3 thành T2 đấy trong ngày mùng 5 tháng 7 này thì là đưa giảm thời gian giao dịch từ T3 thành T2 đấy thì cái việc này cái việc mà giảm thời gian giao dịch này á thì hai thông tin này mình nghĩ đánh giá nó cái ngành chứng khoán là ngành được lợi rất là nhiều nhất bởi vì giảm giảm thời gian giao dịch tức là nó, nó giảm rủi ro cho nhà đầu tư thứ hai ấy, là nó nhanh chóng quay vòng thêm ờ, cái dòng tiền ờ, trên thị trường nhanh chóng thay quay vòng thêm dòng tiền thị trường và có thể nếu mà khi mà thị trường nó bứt tốc trở lại hoặc là nó tăng trở lại thì nó sẽ làm đẩy nhanh cái quá trình mà giao dịch của nhà đầu tư thì nó thuận tiện hơn rất là nhiều nó thuận tiện hơn trong, trong giao dịch rất là nhiều đúng không ạ thì các công ty chứng khoán sẽ là những đối tượng được lợi rất là lớn và chính vì vậy mà hình mình hy vọng rằng là sắp tới thì là sắp tới nha sắp tới thì ờ, dòng chứng khoán nó sẽ là một sẽ, là một trong hai dòng trong những dòng mà nó bứt thoát lên đi trở lại kiểu như vậy thì nó được hưởng lợi từ chính sách của nhà nước mà đó và cái dòng ngân hàng nữa thì các bạn thấy là hiện tại thì cục ờ, dự trữ liên bang mỹ fed đã tăng lãi suất trở lại đó mà một khi mà Fed tăng à, trước à, từ năm 2008 đến nay thì Fed là luôn luôn từ năm à không 2009 chứ bởi vì à, sau khi cuộc đại khủng hoảng đại suy thoái kinh tế thì Fed luôn đề một mức lãi suất đâu đó khoảng 0% 0% thì sau khi mà cái sau khi cái sự kiện đại dịch Covid hiện tại thì bắt đầu Fed bắt đầu tăng lãi suất là lại trong những cái đầu năm trở lại đây cụ thể là trong những thời gian hai ba tháng trở lại đây đấy thì việc uh, Fed tăng lãi suất lại nhằm kiềm chế cái lạm phát tuy nhiên cái đi đôi cái việc kiềm chế lạm phát á, thì nó gây ra nó gây ra cái cái cái hiện nó sẽ tạo ra một cái, thêm một hiện tượng là gọi là gây khó khăn trong cái hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư đó tức là cái dòng tiền rẻ cái dòng tiền ờ, nó bị thu thu hẹp lại cái dòng tiền nó bị thu hẹp lại á, thì nó dẫn đến một cái là Ờ, là khó khăn hơn trong việc kinh doanh đấy mà các bạn biết là Fed là về nói một cách một cách nào đó để nói thì Fed nó là ngân hàng trung ương trung ương của toàn cầu ờ, không riêng gì các nhà đầu tư của chúng ta mà hầu hết tất cả các chính phủ các nước hay là bất kỳ quốc gia nào cũng vậy ờ, ngoại trừ Bhutan thôi ngoại trừ Bhutan là ông ở trên núi không cần thì các cái nước đều phải nhìn vào các cái các quyết định của Fed hay là các cái chính sách của Fed để mà từ đó đưa ra các hành động về nâng lãi suất hay là hạ lãi suất điều hành sao cho nó phù hợp với trong bối cảnh kinh tế mới bởi vì chúng ta biết là hệ, hệ thống nền kinh tế thế, thế giới hiện tại nó là một hệ thống nền kinh tế mở hội nhập rất là sâu rộng à, cái việc mà cái dòng tiền nó rút đi hay nó ở lại hay nó tập trung đến một điểm nào đó hay tập trung đến một quốc gia nào đó nó có thể tác là nó sẽ gây ra một sự tác động rất là lớn đối với các, các quốc gia hay là các cái dòng tiền đó chính vì vậy mà đồng mọi động thái của Fed nó được ờ, theo dõi sát sao bởi hàng trăm hàng ngàn thậm chí hàng tỷ con mắt trên thế giới này bất kỳ bất kỳ bất kỳ ai mà là một nhà tạo lập chính sách hay là nhà điều hành về uh, doanh nghiệp hay là kinh tế vĩ mô đều đều như vậy đúng không ạ chính vì vậy mà sắp tới thì hệ thống ngân hàng uh, các các cái dòng ngân hàng Việt Nam mình nhá sẽ mình nghĩ là có khả năng là sẽ tăng lãi suất lại tăng lãi suất theo phép đó thì ờ, nhưng mà hiện tại mà nói thì cái nền kinh tế Việt Nam mình nó còn vẫn còn khá là yếu nó chưa thực chưa thực sự là khỏe mạnh đúng không ạ thì nhà nước mình á, hiện tại là đang thu hút đang hút cái dòng tiền về đang hút hút cái dòng tiền về qua kênh tín phiếu tức là đợt trước là mình có nói là mình có thấy đọc thấy là thu hút hơn 100 ngàn tỷ rồi và ngày 28 tháng 6 vừa rồi là cũng hút thêm 45 ngàn tỷ nữa 45 ngàn tỷ nữa trong một ngày đó mà cái lãi suất như thế nào thì mình không không có chắc nhưng mà nhưng mà mình nghĩ là đợt này thì nhà nước không có hút tiền trực tiếp từ các cái kênh liên ngân hàng mà thu hút uh, tiền trực tiếp tức là dòng tiền này là giống những dòng tiền mà nó nó nhàn rỗi đúng không hút về bớt về giảm cái là phát trước đấy hút cái dòng tiền à, nhàn rỗi ờ, từ các cái dòng tiền mà dư dả dạ đó từ ờ, về về à, trong về trong hệ thống ngân hàng đó thì vẫn tức là vẫn để cái dòng tiền lại trong các cái đơn vị sản xuất kiểu như vậy thì sau này nếu mà khi mà các đơn vị sản xuất mà nó cứng cáp hơn rồi hoặc là có cái dòng tiền cái thanh khoản người ta tốt hơn rồi thì mình nghĩ nhà nước bắt đầu uh, cho được phép các ngân hàng sẽ tăng lãi suất trở lại kiểu như vậy đó thì mình cũng kỳ vọng là ở, đô, ở nhịp này thì viên index là nó tạo là nó test là nhịp đáy cuối cùng rồi nó sẽ đi lên còn nó test lên test lên test xuống nữa thì mình cũng không bao giờ nó test lại hay test có test nữa hay đâm thủng hay không thì mình không biết nhưng mà nó giảm đến quy mô như vậy là cũng là cũng dạng dạng như vậy là cũng quá lắm rồi đó cũng rất là nhiều nhà đầu tư rất là mệt mỏi ở trên thị trường này rồi đúng không ạ giai đoạn này là một giai đoạn cực kỳ khó cực kỳ khó mà đầu tư giai đoạn này những giai đoạn mà thị trường nó uptrend như vậy này các bạn mua cái gì cũng thật trúng đánh gì cũng thắng hết ạ nhưng giai đoạn thị trường uptrend này các bạn đầu tư đầu tư cái gì cũng khổ cũng khó hết đấy chính vì vậy mà mình hy vọng là cái kênh ờ, cái kênh ờ, youtube của mình nó sẽ giúp ích đưa các cái thông tin kịp thời để giúp ích một phần nào đó để các anh chị ờ, tham khảo thêm các cái quyết định đầu tư của mình Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video này Nếu bạn các bạn thấy video này hữu ích xin ờ, mình một subscribe, một like nha Hoặc chia sẻ video này đến những người mà các anh chị nghĩ là nó sẽ hữu ích đến đối với họ Cảm ơn mọi người